quê hương Kinh Bắc xưa nay đã nổi tiếng với những làn điệu dân ca quan họ thắm thiết trữ tình. Nhưng nếu ai có dịp ghé đến nơi đây vào ngày hội xuân mới thấy hết được không khí tưng bừng khi mùa xuân đến. Trống đã rục bên sân đình Trong dòng người hối hả ngược xuôi Bên này, bên kia Những nón quay thao trong tranh Những áo dài the tha thướt Thắt dài lụa mềm Chị hai chị ba Lộng lẫy như mang nắng về Cho hội xuân càng tưng bừng rộn rã Cho lòng ai yêu vụng nhớ thầm Tình quen trong một khắc Nghĩa đề dài trăm năm xưa rời xuân tình miếng trầu đưa nón ba tầm Khi thì dùng để làm duyên e ấp nét dịu dàng của chị hai quan họ Khi thì tượng trưng cho lòng trung thủy Lấp lánh bên cầu đợi chờ người sang Chiếc nón ba tầm còn được ví như vầng trăng Sáng soi tâm hồn những người chiến sĩ đang canh giữ nơi biên cương Như sưởi ấm tâm hồn những người con xa quê ấy Để hẹn người về đội nón ba tầm Người muốn 铆钉。 đổ dồn một bến Em chẳng yêu chàng, em đến chi đây Lý do duyên như một lời ước hẹn Của anh hai với chị hai từ kiếp trước Để rồi cái ngãi đá vàng Ta quyết yêu nhau Trăm khúc như sông Đổ dồn về một bên Anh chẳng yêu nàng chẳng yêu nàng anh đến mà chia đây hơi nàng rơi trầu rơi nước rơi trầu sau kết mà nhân duyên hơi nàng Trong thời đại phong kiến, thường thì nữ nhi không được thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng người quan họ xưa đã biết lồng tình cảm ấy vào trong lời ca tiếng hát. Gửi bức thư sang như một lời nhắn nhủ của chị hai với anh hai vì chiếc đũa vót bằng tre non, khen ai khéo uốn, vênh vẫn hoàn vân Cho dù cha mẹ có ép gà cưới, thì trăm năm em vẫn đợi, ngàn năm 文教。 sức nhược khi nhìn non băng trong đêm vui vẻ bóng hằng với câu sướng câu ca với nam thanh nữ tú người quan họ tưởng chừng như sống trong cảnh thần tiên hạnh phúc thần tiên mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng họ vẫn rất lạc quan cõi đời ngắn ngủi người ơi yêu thương ca hát cả đời lên tiên có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay, được hưởng chọn mùa xuân tươi sáng là nhờ công ơn vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, người cha già kính yêu của dân tộc, cùng với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy nên, mỗi chúng ta đều muốn vươn lên hoàn thiện mình để trở thành mỗi bông hoa trong vườn hoa đất nước, kính dâng lên Đảng, lên bác kính yêu trong mùa xuân thống nhất. tiếng gọi bạn tình từ ngàn xưa vẫn ra diết nồng nàn nó thấm đượm in sâu trong mỗi chúng ta và lại bùng lên như ngọn lửa mỗi độ xuân về để trong lời ca tiếng gọi bạn tình càng tha thiết bạn tình cái cung sang sửa là tôi cho tôi yêu người chảy hội lim khi mùa xuân đến là dịp để anh hai, chị hai ca hát giao tình, để tà áo tứ thân duyên dáng in sâu vào tâm khảm mỗi người, để ai đó theo chúc sinh mà hóa đá trước sân đình. Vẫn biết vượt qua được tập tục kết trạng của người quan họ để được yêu nhau là một điều rất khó khăn, nhưng họ vẫn mong ước cho quan họ chúng mình thành đôi cho quan họ suốt đời bên nhau ngày xuân ngày xuân người ơi đừng vội hãy cùng hát hồ đàn hát lên câu ca ân quan họ chính mình thành đôi cho quan họ suốt đời bên chúc mai xuống nay sau giờ ta gặp lại nhau hai ta thưa cùng thầy mẹ cho con họ chúng mình thành đôi cho con họ suốt đời bên nhau hai ta thưa cùng thầy mẹ cho con họ chúng mình đánh đôi cho con họ suốt đời bên nhau đến hội làng gặp gỡ nhau bao lần vậy mà tình trong như đã mặt ngoài còn e đã hết bốn mùa mà vẫn không dám thổ lộ. Để rồi cứ đợi mùa xuân đến, khi hoa đào nở rộ, hội làng lại mở. Anh hai, chị hai lại được gặp nhau sau bao ngày khắc khoải, mong đợi. Và cũng chính vì vậy mà tình yêu, tình cảm của họ càng với hội xuân Những người yêu nhau Mới thấy thời gian trôi đi thật nhanh Mới gặp nhau đấy Mà đã đến lúc chia tay Bao yêu thương lưu luyến ngập tràn Quan họ về Trao câu hát làm tin Quan họ về Đến hẹn lại lên 拉过。